Ngọc Sơn Cước Bảo Duy đây mọi người ơi Em bị khóa Khóa livestream trực tiếp mất Mấy tháng rồi hai tháng Giờ mới bắt đầu live ở đây Cho hai sáu xem nhá Đây là Bảo Duy mọi người nhá Ngọc Sơn Cước Chào 210 đang xem cao quốc tiến nhá Đây là Ngọc Sơn Cước đây ạ Anh chào Ken nhá Anh chào em trai Lê Tuấn vui nhá chào em trai Ken Đà Đạt nhá Mây mầm bắt đầu ra đẹp quá mọi người Ngọc Sơn Cước ạ chào các Tiến mình quay cây cho các Tiến nhá đây là ngọc sân cước đấy ạ ngọc sân cước chào 49 xem chào anh bà tí đường nha chào lê tuấn hải nha đây là đây là ngọc sân cước à, chào 50 người đang xem Toàn Ngọc Sơn Cước đây mọi người ạ Thiện Lê ơi đây là Bảo Duy nhá Bảo Duy ờ, Chậu này là quả Thiện Lê Lạng Sơn mua quả bận Diệp Minh Tuyền Mình nuôi hộ nhá Cây đã đẹp và ba mầm gốc đã lên rồi Đây là Hồng Đại Nguyên Sói ạ Các tiến ơi Bảo Duy của bạn đây bắt đầu lên mầm gốc cho bạn nhá Lên hơi chậm nhưng nó khỏe các tiến ạ Người đẹp không tên Cáo su su nhá Bảo Duy Đây mọi người ngắm à, Ngắm bạch tuyết đi ạ Cháu năm sáu người đang xem nhá Chào Nguyễn Hiền nhá Đây kia là ngày xưa mà đăng à, livestream mà đăng một phát này là 600 triệu, 700 triệu là trôi luôn đấy mọi người nhá <laughs> Đẹp mầm rất là đẹp mọi người ạ chào người Gia Hiền nhá anh chào ờ, Phạm Hồng Quân anh Phạm Quân hôm nó lên vườn cho em nhá đây toàn bạch tuyết mọi người nhá em chào chị nhiều nhá Rồi lên ngắm mầm sướng lắm mọi người ạ Chào Nguyễn Hiền nhá Mầm phê lắm Đây mọi người nhìn bộ dưới khỏe không Mầm đẹp bộ dưới khỏe Chào Mạnh Cường nhá Em chào anh Tâm nhá Anh gái hôm qua có em MC xinh gái quá <laughs> Đây mầm toàn mầm nó tương lai đây Chào 83 người xem nhá Bóng ơi anh bảo bóng ơi Viên màu xanh để cho quang hợp cây thôi bạn ạ Nhìn mọi người nhìn mầm cây phê không mọi người ơi Chào bạn Huyền Thương nhá Chào Trần Minh nhá Chào 70 người đang xem Mọi người ngắm mâm gốc vườn em nào mọi người Rồi mầm gốc mọi người nhìn thì mọi người nhìn mầm gốc mọi người thấy phê không ạ? Đây mầm gốc đây. Anh em à, nhà vườn đang à, đang làm việc rất là chịu khó. Ok đăng trần nhá. Bao nhiêu số sợ nhỉ mầm mầm gốc nhìn mầm gốc nhìn phê nhỉ anh em cứ nhặt đi cứ nhặt bao nhiêu tính tiền sau nhá đấy hỏi mua cái gì chứ hỏi sợ mầm gốc cái đây chờ sáu hai người xem nha Em cho anh Cường nhá Nắng quá Đây là hồng phấn mọi người nhá. Mầm, cây lạo mầm đẹp mọi người ạ Mọi người ngắm lại chậu ngọc sơn cước em mầm nhìn phê mọi người 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái mầm Rất đẹp Chào bạn Tiện Bùi nhá ông Minh chị đây Bảo Duy đây Bảo Duy đấy ạ Su Su ơi Bảo Duy đây em ạ Ngọc người không tên đây em ạ mầm nó chưa chưa dai mà chưa chưa bứt lá cứ đợi đấy em ạ chào mình an tâm nhá Hồng Minh Châu đây mọi người ơi Dị đẹp nhà em được cái là Cây cây vip hay cây chung hay là cây quốc dân Cây nào mầm gốc nó đẹp Cây thương chủ mọi người ạ Nắng quá nhỉ Nắng quá không phải không nắng Đây ok có tiền nhá mọi người bồi quả xẻ đi mọi người ơi đây tí chụp mấy cái này cho anh em xem thì là vui chụp cái gì nó sướng tí mấy không Chào bạn Cát Đình Vũ nhá, em chào anh Hồng Mô Tô nhá Mọi người nhìn mầm gốc này mọi người vào cây vườn nuôi có khỏe không mọi người? chào anh Lê chào Lê Lam Anh nhá Cảm ơn mặt tiện bồi nhá nói chung là cứ cứ chọn một niềm tin thôi em cảm ơn anh Lê Bang nhá cảm ơn cứ channel nhá hôm nay trời nắng đẹp cây phát triển tốt mọi người ạ công sơn anh cầm cái số 63 em ơi anh chỉ đi Land Rover thôi mọi người à, cây cối phát triển tốt chứ mọi người ơi anh chào quyết channel nhá cây em được cái là được cái là bác cả tất cả các cháu các em chăm cây tận tuy cây thương chủ cây phát triển rất là đẹp tất cả những cây vip ờ, từ bạch tuyết trở lên đều đẹp xe hồng xòe hồng minh châu bạch tuyết Bảo Duy Ngọc Xuân Cước Người đẹp không tên phát triển đều đẹp mọi người ạ Cứ yên tâm nhân giống thôi Anh chào Tấn em Tấn nhá Chào em ra nhá Chào Minh Quang nhá chào em trai Ngọc Ngọc Nam nhé Một em trai rất rất nhiều bạch tuyết và kiếm nữa người ạ tình hình thị trường sắp tới em anh thấy mấy hôm nay em chào anh Dùng Trang nhá Thuyền trưởng ơi đang ở đâu lên vườn đi thuyền trưởng ơi Tình hình thị trường sắp tới thì Anh thấy cũng bình thường đó em Mọi thứ giao dịch đang ờ, Đang có sự nhích lên mọi người Mua cậy nhiều Như bọn anh thì bọn anh ờ, cũng Vẫn nhập nhập trong khả năng của mình thôi Vì lúc giờ mình cũng bắt đánh nhiều lần rồi Mình chỉ trăm cây thôi Giá thấp quá thì không bán thôi mọi người ạ giờ thực ra là nhân được giống rồi bán giá nào cũng mình cũng đều được đấy đều thành công đấy nhưng mình uh, cũng không thể là bán giá thấp quá được giá vừa phải thôi vừa giữ nhiệt thị trường chứ không thể là bán thấp quá thấp quá nhiều khi nó ảnh hưởng thị trường lắm không bán bằng mọi giá mọi người ạ chào bạn quân nhá em chào anh em chào chị gái ba tâm nhá chào anh khoa nhá thì anh em ngoài này họ đi mua cây nhiều lắm anh em ngoài bắc họ đang đi mua cây anh em nội đi chợ mua cây mua bán rất là nhiều nó góc đám ấy ví dụ là vườn vườn mình nhiều cây vip ấy nhiều cây tầm cao mình bán ờ, mình bán một khi tầm cao đâu là cũng có thể bằng rất nhiều khi tầm thấp rồi thành ra là mình cũng không thể là bán bằng mọi giá được vì mình còn bảo vệ khách hàng của mình nữa tất nhiên là mình không ờ, không ờ, dám kỳ vọng hay đòi hỏi giá quá cao như vấn đề là trong mức độ cho phép thì mình mới bán thôi như vườn em hiện tại là có 8 thợ một tháng ờ, duy trì nhà vườn cũng tương đối đấy như mình đều xác định đi đường dài rồi mình có những ờ, khoản tiền dự trù cho đường dài nên mình không không sợ chào ba châu nhá nói chung là chung tay với mọi người bảo vệ ngành nan bảo vệ thị trường của chúng ta chào anh vị chào minh phạm nha chào ba châu nha đây này ngày vừa em ngày nào nó vui này tinh thần luôn lạc quan vui vẻ không gì Bác cả à, chủ nhân chăm à, những cái mầm gốc đẹp bác à, chào mọi người cái đây vườn em được được đẹp được cây đẹp là do bác cả em đây bác chuyên chăm cây đây ai mà muốn hỏi bí kíp gì nhắn tin riêng cho bác Nguyễn đi Tuyến nhá Facebook nhá sao chơi gì đây vườn em đây cứ vui vẻ thôi, tinh thần lạc quan luôn luôn vui vẻ suy nghĩ tích cực bây giờ bây giờ em bảo em không chơi rồi thì hôm nay này hôm nay anh em mà đồng ý thì tôi mới chơi nhưng vấn đề không được phá cuộc đây tôi ấy <laughs> em ơi em ơi quyết đơn giản gì em ơi đây này em đã ai một vài cây đỏ như này mình không thể để cho à, hai à, hai tên của mày những kinh thường này được đây mọi người xem à, hệ thống làm mát vườn em đây đây là là một nguyên nhân nằm sau cây của em nó phát triển rất là tốt Độ ẩm cao đây mọi người ơi Đây là khi à, mùa hè, mùa hè thời tiết là nóng ấy Thì em sẽ cho phun nước lên tạo độ ẩm Độ ẩm cho cây Thì dàn em nhiệt độ lúc nào ok mọi người nhá Không bị nóng quá Và mùa hè, mùa đông thì lên lên vừa rất là ấm Còn mùa hè lên rất là mát Tức là từ trên vườn em với cả dưới à, dưới sân là nhiệt độ chênh lệch rất là nhìn cao đấy lại ngắm cây ơi Hải Minh Quang ơi Mời mọi người ngắm cây tí nhá Đây là học Xuân Cương đây Mọi người nhìn bộ dưới em đẹp không Em chào anh Giai Tô Minh Tuệ nhá Đây Ngọc Sơn Cước đây, đây là Bảo Duy em đây Bảo Duy đây mọi người Bảo Duy mà mình mà nuôi này thì cũng đâu kém đâu kém ở trong à, bất kỳ nơi đâu đâu Đây to hơn ngón tay rồi đây Mầm gốc đang phi ra ở mầm đây mọi người này Chào 980 xem nhá Đây là Ngọc Sơn Cước ạ à. Ngọc Sơn Cước Anh Ngọc Sơn Cước đây em chào 101 người đang xem nhá Đây là chậu Ngọc Sơn Cước của em nha mọi người Mọi người nhìn mầm phê không mọi người Cây em nuôi tự nhiên Không làm dụng quá nhiều phân thuốc Mình chỉ cần dùng những loại phân là tốt thôi Phát thì tự nhiên thôi Ngọc Sơn Cước đây ạ đây em Thảo Chi Mầm gốc Bảo Duy thì à, lúc đầu nó lên hơi chậm nhưng sau này là khi nó lên nó lên rất là nhanh bạn nhá. Nó qua giai đoạn đầu lên rất là nhanh. Đây là những cái mầm nhà mình ngày xưa đây. Lúc lên là chậm, lúc lên bắt đầu mới đầu thời gian đầu chậm nhưng khi nó lên nó nhanh lắm. Riêng Bảo Duy thì mọi người chú ý là à, hạn chế phân thuốc nha Không để nó ra hoa Ra hoa là rất là nguy hiểm Bạch tuyết đấy ạ anh chào đào trường nhá chào lưu hiệp nhá chào anh hoàng nhá ngọc sơn cước là khỏe thấy ngọc sơn cước là khỏe nhất giống ngọc sơn cước là khỏe dễ nuôi mọi người ạ đây là bảo duy đây mọi người này ba mầm gốc luôn này Đây là hồng à, Đại Phát Cây hồng Đại Phát này là trước à, giá giá thị trường đang ok Sau này anh à, Chính Trương mấy anh Tân Đai Mần hai anh vào tranh luận nhau Dìm hàng nhau cái là cây nó mất giá luôn Chẳng hiểu các anh kiểu gì Anh Tân Đai Mần anh Chính Trương mà xem bài like em thì trả lời giúp em mà tự nhiên hai anh lên tranh luận nhau làm cái gì để cho cây cối nó, nó là mất mất giá trị cây hồng lại phát đi bán cho người ta một đống tiền xong bây giờ tự nhiên này mẹ em lên tranh luận làm cái gì như này giá như là hai anh chỉ lên inbox gọi điện riêng ấy thì tốt quá hai anh ờ, tranh luận đăng bài cái tự nhiên mất giá trị cây hồng đi mà hồng rất là đẹp nhá mọi người cảm ơn bố đức anh nhá vườn em là vườn em là trăm ờ, giá thể sạch đấy mọi người ạ Đây là á hậu đây mọi người này Nhìn á hậu vườn em này Không xoe Á hậu này Á hậu này Trong này chính xem nhá Ok cảm ơn bạn Thanh luôn nhá Được cái là cây thương chủ đây mà cây cối mầm gốc phát triển đẹp Mọi người có nhìn mầm gốc em biết là cây nó rất là khỏe mọi người ạ Bộ dế khỏe, mầm gốc khỏe, cây phát triển Nói chung là mình cứ chăm nuôi nên mình có những con giống tốt Sau này là mình cũng không sợ đâu ạ Đây Ok anh Thuận nha, em chào anh nhá Ngọc Xuân Cước anh em đây Chào bạn Trương Minh Hùng nhá Cảm ơn bạn Trung Minh Hùng nhé bạn ơi Sắp tới anh em gặp nhau ở Vũng Tàu nhá Đây toàn hàng à, hàng chuyển Bảo Duy em đây Hồng Minh Châu Venezuela.